người con hơi nóng tính cũng hơi khó tính một xíu hơi tính gia trưởng một xíu à như là con mong muốn như việc gia đình của con con đều sắp xếp hết à từ ờ, em em gái đến ba mẹ nào muốn đều phải thông qua hỏi ý kiến con con có sự đồng ý con thì thứ nhất là phải uh, trưởng thành ạ à. và thứ hai là trung thủy và có phải biết quan tâm vợ con và gia đình nội ngoại hai bên em sợ nhất ở người đàn ông là điều gì dạ em sợ nhất người đàn ông là không trung thủy có tính gia trưởng đó thấy chưa <laughs> xin mời nhà gái rồi đi cưng mời nhà trai <laughs> nhà trai ơi đâu rồi ai về đâu rồi rồi ngồi đi em trai dạ dạ bây giờ à, con nói đi con nói à, tuổi nè tên nè con đang làm gì dạ Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và em chào bạn nam tấm đèn bên kia ạ. Rồi, xin chào nhà em gái. Em tên là Lê Thị Tường Vy, năm nay em 26 tuổi. Thì hiện tại em đang làm à, quản lý cho một khách sạn tại thành phố Hoa Đà Lạt. À, mời nhà trai. Dạ, đầu tiên xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh, Trời dạ cô Hồng Vân, bạn nữ bên kia ừ. và tất cả các khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tự giới thiệu em tên là Lê Tuấn Hoàng, năm nay em 28 tuổi. Nhà em ở Đắk Lắk nhưng hiện tại em đang sinh sống lập nghiệp ở Hồ Chí Minh ừ. hoàng làm gì em làm bên công ty chuyển phát nhanh là vị trí là trưởng bưu cục sau khi à, làm ở vị trí công ty em về nhà làm thêm kinh doanh tại nhà nữa kinh doanh gì dạ em đang kinh doanh thời trang online ạ à vẫn thời Trời trang luôn ơi giỏi giang giỏi. thiệt chứ trưởng bưu cục luôn nha nhưng mà tôi hơi hơi hơi hơi buồn chú đó nha chú gọi anh quyền linh mà gọi cô hồng dân là sao <laughs> quyền linh thua tôi có giáp chứ mấy <laughs> dạ <laughs> tại vì con à, coi cô hồng linh à, thi từ nhỏ nên mình xin uh, con con trọng Quyền Linh là vô tới Quyền Linh buồn rồi cho cô Hồng Vân ạ à. ừ, <laughs> rung à. rung quá nói lộn cô Quyền Linh luôn <laughs> ừ, cô kệ sao đâu bữa nay mình à, lâu lâu mình trở thành cô <laughs> đừng có rung gì trơn á không có rung gì hết ừ, à, thoải mái lên nào trai dạ ừ. mà bây giờ đang làm ở thành ừ. phố Hồ Chí Minh rồi bạn đây là ở thành phố Hoa Đà Lạt xa quá ha dạ cũng không xa lắm đâu cô ạ không xa à? dạ con có ý định về quê không ờ, sau này có về quê lập nghiệp không hay là ở ở ở sài gòn luôn dạ con thì con nhà con có mình con trai thôi con dân trưởng nữa thì ba mẹ con giờ có ở nhà quê một mình thì mong muốn sau này con là ba mẹ mà có già ấy ừ. thì muốn về mình quê phụng dưỡng là còn con trước về mắt Đắk Lắk. dạ trước ừ. mắt thì mình mình sẽ lập nghiệp ở đây ừ. mình coi kinh tế mình ở đâu phát triển được thì mình ừ. sẽ có thể đón cha mẹ ở đây hoặc là mình về dưới ừ. mà mà Đắk lắc với Đà Lạt sao gần nhau gần xịt phải không ừ dạ. thôi mình hỏi luôn cái điểm yếu điểm mạnh đi đúng rồi con nói đi con điểm yếu con thì con hơi run run nhát nhát một xíu à người con hơi nóng tính cũng hơi khó tính một xíu hơi tính gia trưởng một xíu à thì không dạ. nhìn con về mà gia trưởng hả dạ như là con mong muốn như việc gia đình của con thì con đều sắp xếp hết à từ ờ, em em gái đến ba mẹ nào muốn đều phải thông qua hỏi ý kiến con con có sự đồng ý với con thì nhưng mà con có tham khảo ý kiến của mọi người xung dạ, quanh có, không có con để tham khảo hợp tham lý khảo thì hết. con mới đồng ý hợp lý, con, con có làm. quyết những cái gì mà nó không có đúng không tức là quyết theo cái cảm tính của dạ, con dạ không không, không. con con sẽ mình sẽ trao đổi giữa với nhau nếu mình hợp lý mình đưa cái kết quả hợp lý thì ờ, mình sẽ chứ chưa bao giờ dạ. mà con áp đặt người dạ, khác dạ, đúng, đúng rồi, không? con không như vậy là không đặt. phải gia dạ, trưởng mà cái đó là con gánh vác gia đình dạ, dạ. con là cái người mà gọi là chịu trách nhiệm gánh quyết vác đoán. quyết đoán dạ, trong công việc chứ không phải gia trưởng dạ. nhớ không dạ. trời ơi hơi hố đó <laughs> à nói nghe nè không có nghe gì chứ coi bên đàn nữ tôi nè trời ơi nó dễ thương nó giống như một cái bông hoa tulip vậy đó đi <laughs> này, này. À. hoa tường vi chứ hả hoa tường vi ừ. rồi rồi giờ, đó à, con nói cho cho à, cho chúng em nghe đi sao? dạ em chào anh ừ. Nguyên Linh chào em gái dễ thương xưng chú đi con con 26 tuổi nhỏ hơn bạn kia 2 tuổi rồi người ta kêu anh thì kệ người ta Thôi, mình lớn ta kêu đi. cô cũng vậy cũng trách nữa em ha dạ <laughs> đúng không dạ em à, con điểm mạnh điểm yếu gì dạ À, như anh Nguyễn Linh thì điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng, có tính tự lập ạ. Bên đây cũng tự lập, bên đây cũng tự lập. Dạ, điểm yếu của em là tính hay thương người ạ. Ồ, <laughs> nên thương. hay bị à, thương hay bị lừa rồi. <laughs> hay bị dạ. lừa hả dạ. Ừ. ai lừa em dạ mọi người ạ trời ơi mọi người là ai vậy cái người Nửa cho mượn tiền này cái nọ ừ. đó rồi là không trả dạ. thì cái đó là cũng là một cái điểm mình hay bị mềm lòng á những dạ. với cái điều mà không đáng mềm lòng á ai mà nói lòng nào lừa cô gái xinh đẹp dễ thương người ta mình à, có mấy mối tình rồi dạ mối tình chính thức thì em có một mối tình ừ. còn à, lại thì mấy mối tình chỉ là mất tìm hiểu thôi ạ bao lâu ừ. dạ gần 2 năm ạ 2 năm hả dạ lý do chia tay người đó vì gia đình vì trách nhiệm đối với gia đình nên chia tay ạ à, à dạ. à, à. Ừ. rồi nhà trai cho nhà gái biết đi mình có mấy mối tình rồi dạ em có được tính thức là ba mối tình ạ mối tình đầu tiên em là ở à, lúc thời sinh viên rồi mối tình dạ. thứ, thứ hai mối dạ. tình đầu đó mối tình thứ hai em là làm bên công ty á ừ. mối tình thứ ba thì em vẫn làm nhân viên bạn cũng làm công ty nhưng mà gần đây em chia tay được hơn một năm rồi sau ba mối tình chia tay đó mình rút kinh nghiệm coi mình thiếu sót điều gì nè nãy em nói là do em tính hơi gia trưởng xíu đó hơi khó tính đó đó cái đó quan dạ. trọng nhất Vậy dạ, trong nên... tình yêu mà nếu chúng ta gia trưởng quá thì người phụ nữ rất là sợ giống như nãy chị hồng dân nói đó dạ. Ờ, à, mình phải giảm cái đó lại mình nhận ra được là tốt rồi ừ. rồi vậy thì bây giờ để bên à, đàn gái nói trước nha em mong muốn cái người à, đàn ông của mình sẽ phải là người như thế nào thứ nhất là phải à, trưởng thành ạ ừ. và thứ hai là trung thủy và có phải biết quan tâm vợ con và gia đình nội ngoại hai bên Em sợ nhất ở người đàn ông là điều gì? Dạ em sợ nhất người đàn ông là không chung thủy Có tính gia trưởng Đó thấy chưa Hoàng em muốn mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ em là muốn là một bạn nữ sẽ là có thiên về gia đình một xíu thiên biết, gia đình biết uh, nội trợ nấu ăn và là biết chăm sóc uh, gia đình đó phụng dưỡng người già như cha mẹ bạn nữ hay, hay cha mẹ của nhà chồng à là hơi vui vui tính một xíu à chứ không phải là ăn chơi quá là phải biết uh, giao tiếp giao lưu với bạn bạn bè một người xung quanh không bạn của bạn hoặc bạn của em bạn là phải à, cởi mở lại hòa đồng một xíu ạ à. và biết việc tự lập có thể có, có máu làm kinh doanh làm ăn xíu ạ à. rồi dạ à, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem uh, có uh, góp ý gì cho hai bạn không nha đúng rồi bên đây mình đi với ai vậy à, cưng dạ em đi với mẹ và em nha à. dạ chào chị thì đến đây là chương trình là ừ, tôi cũng rất mừng Vậy là chương trình này tôi cũng thích và cũng à, động viên cho cháu đăng ký. Cháu Tường Vi thì có tính tự lập và rất thương người và rất là sống lễ phép với người lớn xung quanh. Mọi người rất thương và biết uh, nấu ăn, cũng biết chăm lo cho gia đình. Về nhìn về cháu bên này thì tôi thấy là cháu cũng tốt, công việc thì cũng ổn định. Về tính gia trưởng thì theo cô là cái đó cũng không xấu, nhưng mà đều cái gia trưởng cái nào đúng, còn cái nào mà không nên thì mình cũng giảm bớt thì theo cô thì cô cũng ok nhưng mà <laughs> việc sau này thì do hai đứa quyết định yeah. Dạ. à, cho một cơ hội để nếu được thì tốt còn không là mình là bạn xin hết đây là em gái hả đây em họ em họ hả em ờ, theo em thì em thấy ờ, sao nè dạ anh thì em nhìn thấy là đẹp trai cao <laughs> Rồi, cảm ơn em Hoàng đi với ai? Dạ hôm nay em đi cùng với em gái em, à, cô bạn thân và các anh, người anh mà cũng như người thầy của em Em ruột hả? Dạ em gái ruột Rồi, cho ý kiến em ruột cái đi con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Văn ạ. Ừ. À, ờ, anh con thì cũng hơi gia trưởng một xíu ạ. Anh con cũng có tính tự lập ừ, từ hồi đi học tới giờ rồi chị cô ạ. Dạ em thấy chị bên này thì cũng xinh gái, nghề nghiệp của chị thì cũng ổn định rồi. Thấy hai người hợp không? Dạ em thấy hai anh chị hợp với nhau ạ. Bây giờ thêm một người bạn Người bạn đi, người bạn đi. À, dạ xin chào MC Quỳnh Linh và cô Hồng Vân thì à, em là bạn thân của Hoàng thì cũng chơi với nhau rất là lâu rồi và Hoàng là một người rất biết lắng nghe và chia sẻ và góp ý với nhau trong công việc và cuộc sống em thấy bạn gái bên đây thì rất là dễ thương rất là hợp với Hoàng luôn là mỗi người cũng khá nghiêng về gia đình biết chăm sóc gia đình thì em mong rằng là hai người sẽ ờ, cùng nhau trong một cơ hội để ờ, tìm hiểu và đến với nhau à, dạ. mà sao tụi con thân thiết nhau từ lâu chưa Dạ chơi với nhau từ thời cấp 3 tới giờ là hơn 10 năm rồi ạ Hơn 10 năm mà ờ, con xinh xắn như vậy bạn đẹp trai kia mà không nảy sinh tình cảm ờ, luyến ái à <laughs> Ngay từ xuất phát điểm ban đầu là chỉ là bạn thôi Cho nên là sau này chỉ dừng lại mức độ bạn thôi chứ không có tiến xa hơn được ạ ừ. Rồi cảm ơn em gái dạ. Bây giờ thôi mình mở rào cho mở hai rào bạn đi. gặp mặt coi gia ừ. trưởng thế nào nha ừ. Hai ừ. bạn tự quyết định Mở rào Xin chào em thì dạ, chào anh. Sau qua cảm nhận em nhìn em thì khá, khá là xinh Nói chung là mẫu người anh đang đang trước mắt là mình chưa biết có tình cảm không nhưng hiện tại anh đang có cảm tình với em mà sau cánh nhìn đầu tiên à dạ em cảm ơn anh có giống như dạ. trong cái mẫu tưởng tượng của mình không dạ đúng ạ dạ. đúng luôn hả con dạ hay vậy <laughs> dạ vì vóc dáng và cách ăn mặc thì em thấy là vừa rồi còn dạ. bạn gái sao ờ, dạ, cảm sau nhận khi mở đầu tiên thì nhìn anh đẹp trai <laughs> hơn sự tưởng tượng của em ạ về nếu mà có dự định mà về về đắk lắc ấy thì em có theo anh về đâu nếu mình tiến xa hơn Dạ, nếu Tiến ừ. xa hơn thì ở đâu mà lập nghiệp à, phát triển được thì em sẽ à, về về theo ừ. quê chồng ạ. Ok. Dạ. Thì em cũng là con út. <laughs> Dạ. dạ. Nếu anh ở xa như vậy thì em ở Đà Lạt thì à, bao lâu thì anh lên thăm em một lần ạ? Thì anh thì chắc khoảng tháng khoảng hai lần vậy đó. đối với anh á thì anh không có quan trọng mình gặp mặt thường xuyên hay không quan trọng là mình giờ mình có thể gọi nói chuyện nhắn tin hàng ngày ừ. yên tâm à, bạn gái làm ngành du lịch mà dạ. book khách sạn này kia rồi <laughs> nhanh lắm chỉ cần book vé máy bay rồi đó vé máy bay lên là ở tại khách sạn đó luôn á đúng Ừ. cho em hỏi là <laughs> hồi hộp quá <laughs> quên anh có gì muốn hỏi em không ạ à? ừ, thì như em thì em đang làm chính thống công việc ở đà lạt ấy mình cũng ở anh ở sài gòn mình ở hơi xa thì em có quan ngại gì không dạ em em không ngại xa ạ ừ. quan trọng là tình cảm trong lòng ừ. <laughs> mà cô thì... hỏi thiệt nè con có ghen không dạ con sợ <laughs> đó con tính sợ. con ghen dữ lắm con à. thấy chưa <laughs> dạ. sợ dạ. là mình phải nói thẳng là mình sợ dạ. con ừ. một khi đã xác định có bạn bạn gái rồi ấy toàn tâm toàn toàn ý vào bạn gái còn những người bạn thân của của anh ấy, thì anh đều giới thiệu cho em biết hết và yeah. Dạ. có thể em tiếp xúc với bạn đấy ờ, cách anh cư xử bạn đó như thế nào cách giao tiếp bạn như thế nào yeah. Dạ. à thì em yên tâm về vấn vấn đề đấy thôi bây giờ mình à, giao lưu chút xíu văn nghệ cho nó à, lãng mạn chút xíu nào hoàng bước tới à, nắm hai tay cô gái nhìn thẳng vào ánh mắt ấy nhìn sâu vào đôi mắt ấy để xem cảm xúc thế nào hát một bài hát nào đó bắt đầu đi hoàng coi nó có gia trưởng gì không okay. rồi thì anh có chụp mình một bài một một đoạn thôi trong bài suy nghĩ trong anh á nhìn nhìn vào mắt cô gái hát mình đang tặng cho nhau mà Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi Thế anh sinh đưa xưa giấc mơ đó Ở trong suy nghĩ anh mà thôi Có chuyện rồi còn nợ không mình hãy cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn ạ à. Cho gì nữa, ta đã cho anh dạ, rồi Từ đời vua hùng dựng nước tới giờ rồi <laughs> Cơ hội, rồi Đấy, một bạn gái rất là hiền lành, xinh xắn